lại đi xin lỗi cay đẹp trai được chưa trời ơi trời đúng, đúng, ok bạn ơi thì ngày hôm nay là mình đã mời hero team vào trong đây để quay chung với mình một video minecraft nữa bạn ơi và ngày hôm nay vẫn tiếp tục sẽ là thử thách của những bạn fan nha rồi ok thì bạn đang thấy là hiện tại là mình với lại là mọi người ở trong hero team á là gọi là đang có nửa team ở trong minecraft mọi người ạ à. và với nửa team này thì bọn mình sẽ phải phá đảo minecraft giết con rồng ender các bạn ơi mặc dù à, chúng ta chỉ có nửa team thôi nhưng bù lại chúng ta sẽ có sức mạnh của one Man ghê không vậy biết biết Ủa, biết biết quanh bơm lại không biết biết cay cay quanh bơm lại không tôi biết tôi biết để để tôi diễn tả có đúng không nè tôi thử nha sao bây giờ tôi diễn tả rồi nha là cái ông đầu chọc đúng không à, mang cái găng tay màu đỏ đấm một phát là người ta lủng tường lủng đá lủng đất luôn lủng tất cả mọi thứ luôn đúng không trời ơi trời bà chỉ cần nói đại là gọi là là một cái ông gọi là ờ người ta đấm một phát là chết luôn á cái kiểu thế thôi là đơn giản thôi mà đây đây à. đây bây giờ mình ví dụ cho bạn nha chẳng hạn ở bên kia mình thấy con ngựa màu đen các bạn bây giờ mình sẽ gọi gọi là gọi là test cho bạn xem nha đây mình là trở thành uh, super à, không không phải là superman nữa mà cái này là one woman một phát chết luôn wow. ghê chưa wow cái gì vậy bạn ghê quá ghê quá đó thế nhưng mà nhưng mà có điều khác biệt ở đây là chúng ta chỉ có nửa tim thôi cho nên nếu như chúng ta mà bị quái vật quấn có cái nhẹ thì chúng ta chết queo cho nên là các bạn phải cẩn thận ờ, mặc dù rất mạnh nhưng mà chỉ có nửa tim thôi ok và để xem coi liệu rằng là hôm nay mình Kairon, mèo Simi và Sammy bọn mình có giết được con rồng Ender hay không thì các bạn hãy cùng xem để có thể gọi là biết được kết quả nha ok à quên và trước khi vào video này các bạn đừng quên là hãy để cho mình một like nè một share nè và nhớ đến subscribe đăng ký họ cho kênh youtube của mình và cũng đừng quên là hãy có bên kênh youtube của Sammy Kairon và mèo Simi để đăng ký ủng hộ cho tất cả những người bạn của của mình nữa nha Còn bây giờ thì chúng ta cùng nhau bắt đầu vào video thế nào Let's go Thì à, đầu tiên thì giống như những cái à, video sinh tồn thì chúng ta đầu tiên vô chúng ta phải đào gỗ trước Ok rồi đào gỗ đi Ủa cái gì vậy? Cái gì vậy? Hả? Cái gì vậy? Với con bò nó xẻng. Ủa ở đâu quay? Siêu siêu con bò cái xẻng nè. Ủa sao Sim có cái sẻn kim cương vậy Sim? Ủa tôi giết con bọc lên nó nó nó nó gì đó nó à, cho tôi cái sẻn. ra. Ồ ghê à ghê à đâu đâu thử coi. Coi có con gì không? Có con gà đây tôi thử con gà coi sim sim mới nhặt được cái cây đinh ba nữa kìa sim mới nhặt được cây đinh ba kìa mọi người mọi người oh mọi người cái cái nhìn nè tôi lượm được nguyên một cây rìu nè đồ rít luôn ghê chưa Bắt ông cặp đôi luôn nguyên cặp luôn wow, ok rồi hợp lý hợp lý vậy là vậy là cây này mình sinh tồn dễ rồi trời cây này đào nhanh gì trời ơi trời nhìn nè mình sao mình à? giết sao mình giết heo mình nó chỉ ra thịt heo thôi cho bạn sao kỳ á tại à, tại bạn nhỏ bạn tại bạn nhỏ ờ. rồi ok sao? bây giờ ông đau gỗ đi bây giờ để tôi đào đào đá nha tại vì tôi ok nè rít nè ok rồi để giờ chia việc đào gỗ cho wow mình nhận được rìu nè được rít bạn ơi wow vậy là quá xịn rồi được rìu nè được rít ê ê mà khoan mình lượm được 64 cục obsidian ồ được được được vậy tí nữa mình chế cổng địa ngục đi xuống dưới ờ, đổi đồ cho mấy con heo á ờ hợp lý hợp lý tắc ơi tôi tìm được cái gì ta cái đồ gì cái đồ gì hồi sinh nè này là cái gì tôi biết tên thôi không à, tên. cái đó thôi cái nói đại là cái đồ hồi sinh đây tôi cũng quên đúng không à, ờ, gì vậy? vừa chơi luôn mọi người ạ à. tôi quên mất là tôi chỉ có nửa tim thôi tôi đào gỗ từ trên cao xuống xong tôi té chết luôn mấy ông ơi trời ơi <laughs> trời ơi trước tiên á để có thể gọi là chúng ta gọi là giết được con rồng ender chúng ta cần phải gọi là đi đổi đồ cho gì ta cho mấy con heo để mình lấy cái mắt ender trước đã thì mới giết được cho nên à, cái này, đúng rồi đúng em rồi. mà xuống khó nha phong tự nhiên xuống cái tự nhiên gặp con nào nó chọt mình cái mình chết queo luôn á ừ. <laughs> ôi trời nguy hiểm chờ tôi được táo táo táo vàng mọi người xịn sò quá thôi bây giờ là chúng ta cần phải đi um, đi đi mai ừ. kiếm đồ càng nhanh càng càng tốt đi mọi người chúng ta đứng đây xàm à, hơi nhiều rồi đó hình như là tôi nhớ là táo vàng trong đây khi bạn ăn bạn sẽ được tăng thêm hai tim ui đúng nè đúng rồi táo vàng rồi quan trọng là quan trọng là chúng ta phải đi kiếm táo vàng á mọi người ờ ok táo vàng cũng rất quan trọng nha à quên để tránh bị mấy con heo dưới địa ngục nó quýnh mấy bạn còn phải làm thêm cái giáp vàng nữa đó ê không ơi chị sắp ờ, tối nè ờ. ờ chết rồi chị sắp tối phải kiếm giường ngủ đi đúng rồi đúng rồi lấy giáp miếng cừu à, hồi nãy là tôi cũng có chiếc miếng cừu á, chắc cũng được gọi là một cái Ôi, giường cương ừ. wow cái này không phải cái này phải cừu có mấy cái có mấy cái đủ không tôi tôi đủ đủ dơ hay đủ hay đủ ok rồi ngủ ngủ ngủ ngủ nhanh nhanh nhanh nhanh nhanh nhanh nhanh sợ lắm rồi rồi mấy cái giường này bọn mình giữ lại nha để tí nữa bọn mình giết rồng bằng giường à không tính là mình đấm phát con rồng chết queo cần gì giường không lỡ sao lỡ được không đấm được không ai biết Ê, vậy bây giờ cây nãy cả có obsidian này đúng không? Đúng rồi, mình có 64 à, luôn nè, có 64 cục, mình có mình có cả cái cái cái cái cái bật lửa luôn. Ờ có bật lửa ờ, hả? Ờ hợp lý. Ok. Bật lửa, bật lửa tôi có nè. Bạn có làm phù thủy không vậy mà sao có nhiều đồ vậy? Hấp à, lê, không là phù thủy nha, không này là phù thủy nha. Ok vậy được rồi rồi. Bạn à, làm cái cổng địa ngục đi, mình xuống địa ngục luôn à. Đây là xin hứa danh dự luôn là không hề gọi là bật chít nha. Ê, cho cho tôi đi với, cho tôi đi với. Ừ, Thủy đi chung mà à, trời ơi chuẩn bị đâu ủa chuẩn bị cả đói ủa khoan đói sao rồi. sao pha nãy cay té xuống mà cay không chết ủa cay có được mình là do cái giày á do cái giày mình mình không phải không phải càng táo vàng càng táo vàng à vậy là bây giờ ok đi qua đi qua nào mình ơi quay nè à, mọi người ơi ôi tính là hơn nha tính là hơn nha bây giờ nè ngọc ender thì tôi có rồi tại hồi nãy tôi tôi tôi đào than á tôi có 16 ngọc ender nè. nè ồ cảm ơn sam nha mặc vô mang cậu bạn bạn bạn mang ăn vô không rồi nó sẽ quánh mình á ờ, nè sam sam sam cho sam đôi giày nè sam đó cho sam đôi giày ờ, giày kim cương giày một được rồi giày một được rồi giày một được rồi một vàng rồi rồi thôi được rồi thôi rồi đủ đồ rồi đó bây giờ bọn mình còn sợ ai đâu mình đấm phát là chết quá giật mà lo gì giờ đi kiếm quay bị rồi mọi người Ok mấy bạn ơi Và sau một thời gian tìm kiếm á, Thì mình và mọi người trong Hero Team cũng đã kiếm được cái tòa lâu đài đáng ghét bên kia các bạn Đó trời từ nãy giờ đi kiếm nó mệt chết luôn trời Ok bây giờ mình đi qua đó nha mọi người Ủa sao lắc của ta Mọi người thấy lắc không Là ừ, hay không lắc TB luôn á Phong Ghê quá rồi Thấy game, thấy game nó hơi nó hơi bị lắc đó mọi người Ôi coi chừng té nha Ở à, đây đây bên đây bên có đường nè Đây đường bên đây nè ừ. Cẩn thận nha <laughs> Té cái là chết Ghê quá à. Ok rồi à mà quên nữa mọi người tôi nói mọi người nghe nè hình như là bọn mình có nửa tim á là nhiều khi với bọn mình chỉ cần gọi là sao ta bị con quỷ lửa nó bắn cho viên đạn hay là chết queo luôn á thế thì đó bây giờ phải né đạn đồ này nọ luôn phải đúng né rồi. đạn đường không không tôi cho cái này không tôi cho cái này nè tôi đâu cái cho cái này nè đâu cái này nè tên cái mặt tôi ok ờ. yên tâm nếu như sam đã cho phong cái vật tổ trường sinh này rồi thì phong sẽ thực hiện uh, vậy Ê, mình cũng có hai cái lá bùa đó nè phong à, đây đi thấy rồi thấy rồi sim sim sim sim cầm cái đinh ba sim sim ném cái con cái con con quỷ lửa cái quỷ lửa trước trước mặt mình sao tôi không thấy đã đi thẳng về ờ, à, phía trước là thấy đi thẳng về phía trước là thấy thấy rồi thấy rồi thấy rồi nghe sim ơi cẩn thận nha kia kìa nó chuẩn bị bắn nó chuẩn bị bắn mình kia coi chân nha ơi né nè né né né coi chân coi chừng né đó hay quá amazing good job hay, hay quá sim ơi ôi bên đây bên đây cũng có bên đây cũng có bên đây cũng có nha bên đây cũng có nha để tôi để tôi ơi mày hả mày Ê, tôi dính này đó nè ơi đây đây đây đây đây cái cái cái cái cái trên đó có cái lồng nè quýnh quýnh quýnh quýnh đâu quýnh đâu quýnh đâu quýnh đâu ok ok được hai que được hai que được hai que rồi được hai que rồi có đập cái này không không không không đập không đập mình đứng đây mình đợi để mình quýnh nó chứ ở đây mình được một que nè mình được một que nè mình chọt nó thôi là nó chết rồi đúng không mình chọt nó cái chết đúng không đúng rồi đụng nhẹ cái là chết rồi tự đứng im nha đây quýnh đó quýnh đó quýnh đó ok rồi ok ui mày quá luôn trời ơi được hai que rồi đó cái cái cái cái, cái, cái đó là mười hai cái hả trời mười hai cái là đủ rồi về về về bây giờ bọn mình còn lâu mới kiếm mới được lại cái cổng địa ngục cho nên cái đó xây cổng địa ngục mới đi cay ờ, ờ, ờ, ờ hợp lý hợp lý hợp lý ừ giờ ừ giờ này không phải chết luôn nha anh em anh em coi thằng nha thằng ca nha thằng ca thằng ca sao mình xuống giờ ở sao sao mình xuống giờ đây cái lóc cái lóc cho mình đó đây đây đây đây chúng ta không sợ lắm rồi sợ lắm sợ lắm cái xây cái gì vậy ôi trời ơi Ừ, từ từ từ mấy người bạn mình tỉnh bạn mình tỉnh ôi sao bạn sao bạn xây cái cổng địa ngục hình vuông vậy bạn gì vậy bạn mình tỉnh bạn mình tỉnh rồi đi vô thời luôn ông cai ông xây rồi là phí ờ, gì ta phí obsidian dễ sợ luôn trời Diễn Sang à, giàu à Dạ Ok luôn đó, Bây giờ là bọn mình là đang có bốn người nè bạn Thì bây giờ bọn mình sẽ cùng nhau gọi là xem coi ai sẽ là người giết rồng được trước nha Ai là người đầu tiên chạm được con rồng trước nha Nhưng mà trước tiên bọn mình đi ngủ trước đi mọi người Ai còn giữ giường không? Ngủ đi Rồi bây giờ à, các bạn đã sẵn sàng đi giết rồng cùng với tôi chưa nào? Đi sẵn sàng Ok và để xem coi liệu trong bốn đứa mình ai sẽ là người đầu tiên gọi là quýnh chết con rồng trước nha Ok rồi đi đi Leo leo trên cao còn còn đặt có ai có áo có giáp quần mang vô cho nên cho nó đỡ mất mất tự tin không tôi thấy nó mất tự tin quá à trời ơi dăm ba con rồng quýnh phát chết luôn con vợ nó mày chết mày đi con con rồng okay. mình đấm phát chết ngay mà yên tâm quăng nè ồ ồ nó bay qua đây nó bay qua đây đây hướng này hướng này đi về hướng này đúng không ok rồi anh em rồi, tiến lên ở đây vẫn còn than nè mọi người trên đường đi mà gặp than nhớ đào than nha mọi rồi, người cho có tôi, được cái tôi, gì tôi. hay cái đó à, kéo giáp tôi kéo giáp nè đây con giáp nè không sam cái này của phong rồi phong không cho sam đâu ờ ai thèm tôi có em gái tôi cho nè cho đồ keo kiệt vậy à vậy uống hả ờ thường nha thiếu kéo tôi à bây giờ tôi chỉ cần nhất là vật tổ trường sinh thôi tại vì có cái đó thì tôi mới không bị con rồng giết chết cái hồi chị tính ra vậy đó tôi là người duy nhất bị à, bị mất mạng mọi người đâu đâu hồi nãy hồi nãy tôi tôi cũng bị té chết mà tại tính ra ai tính ra chỉ có hai tụi mình là người bị chết thôi không còn simi với caron chưa chết thằng nào luôn á trời kỹ dữ ui một cái hang siêu to khổng lồ nhưng mà thôi tôi tôi không nhảy xuống đó đâu tôi nhảy xuống đó tôi chết chắc và tôi sẽ đào than trên đây rồi ủa ủa rồi mất mất dấu rồi oh no cái gì vậy cai đừng có lạc nha cai cai trẻ lạc rồi không ơi cai trở thành trẻ lạc mất tiêu rồi trời ơi cai lớn rồi đi lạc cai lạc luôn trời để, để, để chị đi tìm được coi cai ơi thường nhảy nhảy đi chị đi tìm cho này coi cái đầu cái đầu màu đỏ đỏ ở à, quên đầu màu trắng cai ơi đừng cái gì thấy rồi thấy rồi thấy rồi thấy rồi thấy rồi một cặp dây ờ thấy rồi cái dây thấy là gì chịu kia chứ gì đó cái gì vậy cái gì đó cái gì vậy cay luôn trời ơi cái gì đó cay ơi cay ở lại ở lại đây không sim giặt đồ giúp cai sim giặt đồ giúp cai nhặt mấy cái quan trọng hơn là được may quá may quá đâu sim ở đâu sim ở đâu chị tới nè đây trời ơi em phải lục đục quá tôi à tôi à tôi cảm thấy khổ cái đồng đội này quá bạn ơi đồng đội của tôi nướp quá à trời à trời Ui trời ơi mọi người ơi, tôi giết con gà được vật tổ trường sinh nè. Dạ yeah, không cần đào than nữa. Thích vậy? Giết động vật. Lý quá lý luôn. Tao vàng phù phép. Từ từ tôi đang nó đồ ăn nè. What the hell, tôi phun cây móng rồi mấy bạn ơi. <laughs> Ôi, chiến, chiến Tôi thắng chắc, tôi thắng chắc Tôi tôi là người giết rồng chắc chắn luôn Tại vì tôi full đóng máu rồi, tôi không sợ chết giống mấy bạn nữa Ủa mấy bạn ơi Em phải không mình nói trước nha, mình cũng có táo vàng enchant nha Vậy à, kệ bạn chứ Để coi ai là người giết con rồng đầu tiên à Đây, tôi đang đi nướng thịt nè, nướng thịt cho mọi người ăn nè Còn ông ông đi mình tôi không cho ăn đâu Trời, nướng thịt làm gì, táo vàng đầy đây không chịu sinh mà nội Tôi không có, tôi không có táo vàng, tôi phải phòng trừ mọi người đi Thì xin mọi người đi Mọi người có dừa đủ ăn à nữa sao lỡ đói sao mình phải hồng trừ cái trường hợp xấu nhất chứ phong sáu mươi tư quả ăn đến khi nào hết ủa phong, phong sáu tư quả ở đâu đúng rồi đâu tôi sáu tư quả em kem chiến này chi ông gánh quá trời ăn chi ông ấy quá trời tôi đùa chơi phải công bằng chứ tôi sẽ chia cho mọi người chúng ta cứ đi cứ đi rồi ta đi lộn hứa rồi ta ơi đây chọn cay thử lòng thôi thử lòng xin ơi thôi xạo quá cay cay đi lạc cái nó đại cay thử lòng đồ <laughs> đi lạc đi lạc đi lạc sao xong mẻo luôn dễ sợ chưa hả mẻo luôn đi lạc xong hẻo hiểu luôn đây đây hướng này mọi người hướng này hướng này hướng này trời ơi từ nãy giờ đi đến tận khuya luôn mà vẫn chưa thấy cọc ở đâu hết mệt mỏi khi follow cái này rồi Ồ, rồi có Nó chui xuống kìa mọi nó chui xuống đây nha, chui xuống nữa Ôi, nó chui xuống hả? Ờ, ok, vậy ừ. bên dưới, bên dưới, bên dưới, bên dưới, đào xuống, đào xuống, đào xuống Ê, đào bên đây đi, đào bên đây Ôi, đi vào, đi vào Ôi, mày Ôi, ôi mọi người Ê, táo vàng nè mọi người, táo vàng nè, ăn đi, ăn đi, đi May mà có táo vàng á Ui rồi, ui rồi Ôi, quỳ hoa quá Trời, may quá, cái táo vàng nó cứu người bốn trái là đủ rồi đó được trời rồi. ơi ấy à ôi tôi đào một phát một xuống tận đây luôn <laughs> ê trời bình tĩnh ông nội ê cái, cái chỗ này gần chứ vậy đâu tôi thấy dạ. gần rồi luôn á xuống đây xuống đây xuống đây xuống đây ok ơi. tôi sẽ uống thuốc nhìn trong bóng tối để cho dễ nhìn đường hơn tôi sẽ dẫn đường cho mọi người đi theo tôi à đây đây dạ, tôi thấy rồi tôi thấy rồi tôi thấy rồi tôi thấy rồi trời quá nhanh đây nè bên đây bên đây bên đây bên đây vậy đi đường này nè xíu ơi đi bên đây nè ship ơi bà đi bên đường này chó nhanh ship bà đào làm gì vậy <laughs> ok trời trời rồi đây là cái cổng ngu ngốc nhất mà tôi từng thấy Nó không có một viên ngọc N nữa à. Trời ơi trời Thôi chúng ta xuống địa ngục kiếm tiếp nào Trời ơi cay ơi xe cổng địa ngục cái gì vậy Đây đây đây bạn có tin tưởng bạn Đang quạt lửa nè Có chắc là lúc tụi mình sẽ là boss là tụi mình có về đây đúng không vậy Yên tâm đi yên tâm đi cứ đặt Bạn hả họ họ họ họ không có quạt lửa họ họ không có lửa có tôi tôi có tìm được ý gì cây đòn nè cây đòn giờ vô dụng rồi cây đòn hết rồi là hữu dụng như ngày xưa rồi ok bạn ok bạn thôi tôi... nghĩ rằng là chúng ta sẽ tôi nhanh đoạn này đi các bạn chứ đoạn này kiếm quay quỷ lửa sẽ rất là lâu luôn á cho nên là cho phép bọn mình à, gọi là cắt cắt cắt cái đoạn đi kiếm quay quỷ lửa nha cho nhanh nha ok búng tay cái là bọn mình quay trở lại nè ok thôi đi kiếm đi kiếm đi ok chứ bị nè ba hai một vô rồi ok bạn ơi cuối cùng thì bọn mình cũng đã kiếm được quay quỷ lửa rồi đưa đây đi cay Cây kiếm ở trong đây, ở đâu đây? sáu sáu sáu 6 6 cục. sáu cục. 6 cái hả? À? Ờ sáu cây đủ mà, dư mà, dư mà. Ủa đâu là cây nhiều ngọc Ender vậy? Mình lượm trong người bạn à? Bạn có phù thủy không đó? Không hề phù thủy á. Ôi. Ok, tôi tin bạn <laughs> Tôi không là phù thủy luôn nha Trời, nãy giờ tôi chơi là ghiêu luôn anh em Ok, để coi à, để coi ca có phù thủy nha các bạn Nhưng mà thôi, chắc cao không có phù thủy đâu bạn ơi Ok rồi, tiếp nè Rồi Ồ, ê, tôi cho, cho, cho, cho tạo đi phòng ơi. Đây đây đây. Đây. Đây. Wow, nhiều tao quá, nhiều tao quá. Ok, rồi bây giờ đếm một hai ba coi bốn đứa mình ai là người quấn con đồng đầu tiên nè. Vô. Ôi ôi. Có chân té, chân té, chân té, cho này nguy hiểm, cho này nguy hiểm, chân té. Con đồng chân bị nó bay tới là chết. rồi. bị máu à ok tôi không có ngọc ender tất cả tạm biệt mọi người nha mình đi trước đây cái cái cái cái mình đi đây tạm biệt mọi người không, mình có ngọc ender trên mình lên trước rồi con ngọc ender đưa cho bông hết rồi em có em có con rồng sẽ thuộc về mình ủa sim có sao sim không đặt uh, ngọc ender cho nhanh dạ, dạ. sim đi bộ chi vậy sim bị mọi người quá ủa mà khoan cái chỗ, cái chỗ này chỗ này chỗ này mình phải tới chỗ này mình con rồng này là của mình con rồng này là của mình mọi người tránh ra đâu đâu đâu đâu mọi người ơi dành xuống đây xuống đây đúng rồi xuống đây em dạ, canh bắn cung nè cây quá câu nè nhưng mà hình như là sim sim sim chọn trước cây á trời ơi không ngờ không ngờ người chiến thắng lại là mèo simi trời ơi <laughs> tôi buồn quá mấy bạn ơi tôi đứng kế con rồng tôi chỉ canh con rồng nó xuống xíu thôi tôi quýnh nó cái rồi tại vì á con rồng nó bay vậy mình đụng vô người nó là mình sẽ bị hất tung lên trời nên tôi không dám lại gần ai vậy simi tôi cũng có đinh ba mà ta sao tôi quên tôi cũng có đinh ba mà ta đinh ba không dùng đinh ba trời ơi à trời yes thôi ok nói chung là trận này là mèo simi là người giành chiến thắng nha các bạn nha nói chung là ai à? không ơi không ơi Tâm ơi, Hả? đây có gọi là tính đây là cuộc đánh rồng ngắn nhất trong lịch sử Minecraft không? Ờ, chạm nhẹ có đồng chút Đó <laughs> ờ, bạn ơi, vậy là coi như á, nói chung á là người quay video chưa chắc là người thắng bạn hiểu không? Đó, cho nên là <laughs> trận này là mèo Simmy là người giành chiến thắng nha. Ok anh em. Xử mèo Simmy. Ủa? Ê, ủa, ủa, gì, gì gì đây? Mày gì đây không? chim mây. Mèo chim mây à? Đây vòng. À, à, à, cái đòn, cái đòn. Cái đòn, cái đòn. Cái đòn. Cái đòn, cái đòn đứng lại. Múa hả? À, chạy đi cay, cay chạy đâu cho thoát. Cay chạy đâu cho thoát. Cay chạy. Cay chạy, cay chạy. À. Này, tôi đã cay rồi, cay rồi luôn từ ờ, để là tôi bầu cảnh là bầu cảnh là bầu cảnh em coi thêm coi ai thắng cu do nè cu do nè tôi cũng đang nhiều máu các bạn Cú giòn à Cú giòn có khiên nha Cú giòn Cú giòn Có khi thì làm được gì Có khi thì làm được gì Ủa sao mình khỏe quá nãy giờ không ai chết gì Ôi chết chết Ăn táo liên tục Phải cầm vật tổ trần sinh Mình sẽ là người giành chiến thắng <laughs> Rồi cay ơi Ui Ôi không không biết rồi á Không không biết thu lại Trời trời gà vậy Gì thu gì thu ừ, cái đinh ba thu lại được ông nội ông chém nhưng mà đinh ba nó bay nó bay nó bay rơi xuống dưới không thu được ờ. à tôi tưởng là phải thu được trời ơi trời có cái nảy lửa tôi đang quay cam rất nảy là lửa quá nảy lửa quá cuộc ờ. chiến nảy lửa quá cuộc chiến nảy lửa của hai thằng đàn ông đó ờ, là đi đánh nhau cãi cãi luôn cãi luôn quýnh luôn cãi chạy chạy chạy hả cãi chạy hả cãi không là người giành chiến hay quá trời trời cái này tôi định đánh phong nhưng mà thôi ông có ông có cái cái gì đánh luôn cái gì? Làm gì? Cay Rồi <laughs> Không cờ Sammy à Gì vậy? Tôi sẽ cho Sammy người giành chiến thắng Ôi, dễ thương nhở Ôi trời Ủa gì vậy? Dễ thương rồi, à, dễ thương Dễ thương Dễ thương Dễ thương bạn, à. dễ thương bạn thương là Phong Dễ thương à. Ôi trời <laughs> Thôi xin lỗi xin lỗi sam tôi giỡn qua, giỡn tôi qua nick like video này <laughs> ok bạn ơi cái này chỉ là giỡn thôi nha cái này chỉ là giỡn ha nhưng mà mình nhường mình nhường mình nhường chiến thắng này cho sam nha bạn mình giỡn thôi. Vâng, <laughs> vâng, ok vâng, chiến thắng vẫn là sim ra nha nha sim vận tặng ha sim đánh rồng mà thôi ờ dạ. ok đúng rồi ha tính ra sim là đánh rồng mà ta ok thôi cái đoạn cuối này bọn mình chỉ đánh nhau giỡn giỡn cho vui thôi nha bạn ok và cảm ơn nói chung người chiến thắng vẫn là simi ok và cảm ơn anh em đã xem video này nha và nếu như anh em thích video này đừng quên hãy để cho mình một like một share và nhớ nút subscribe đăng ký hội cho kênh youtube của mình nha mọi người còn bây giờ thì Bye bye và hẹn gặp lại anh em những video lần sau nha Tạm biệt Bye, bye. Yêu Sammy vãi nồi